Alo, vâng xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh sơ cầu top 1 GSMB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của toàn thể tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021 và giải đặc biệt về chúng ta có dạng đó là 28087 yên tâm càng không ngày hôm nay đầu 8 đuôi 7 nổ cho anh em ngày hôm nay đó là cái bộ đề cho anh em đó là bộ đề 23 phải không ạ bộ đề 23 đã nổ cho toàn thể tất cả anh em nhé và điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì tiếp tục cầm điếc cho anh em một cái đầu năm đầu năm hoàn toàn trắng bạo cho tất cả anh em đúng chưa và lô tô thể hiện cho anh em ngày hôm nay lô tô à, hai nháy cho anh em đó là con 87 hai nháy đúng chưa tất cả anh em và ngày hôm nay thì gặp 13 31 bệt về cho anh em rồi đúng chưa 13 và 31 nhá đấy và lô tô thể hiện cho anh em hai nháy ngày hôm nay thì à, chỉ có con 87 và con 63 thôi đúng chưa rồi thì ngày hôm nay xin chúc mừng cho toàn thể tất cả anh em đã chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay anh em nhé và ngày hôm qua đội ngũ chúng tôi lên video chốt số cho tất cả anh em thì rất đáng tiếc ngày hôm nay à, ở độc thủ lô tô chúng ta không chiến thắng được ở giải lô tô đúng chưa và ở cái dàn đề lên cho anh em bộ đề 23 có cho anh em 7887 nhá chiến thắng được đó là 2 4 6 8 10 12 14 16 18 con số đề em ạ thì à, ngày hôm nay chân thành cảm ơn đến toàn thể tất cả anh em đã luôn luôn yêu quý ủng hộ đội ngũ chúng tôi bằng những lượt like và những lượt đăng ký anh em nhé rồi thì không để anh em phải đợi chờ lâu tôi sẽ đi vào đó là phân tích kết quả cho ngày mai thì vị trí cầu kèo của ngày mai và tôi muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em à, như thế này đó là ở diễn đàn công khai thì anh em chỉ mang tính chất đó là tham khảo vui chơi văn nghệ mà thôi nhá không chơi to đánh lớn tuyệt đối không nên chơi to đánh lớn đấy là cái vấn đề mà tôi hàng ngày gửi gắm đến toàn cả anh em ở đó là bây giờ chúng tôi đó là sau khi sổ số nó quay xong thì tôi lên video uh, chốt số cho anh em đấy và đến 4 giờ 30 thì dòng bạch kim nó có thay đổi thì video chúng tôi không lên được đấy anh em nhé chúng tôi không lên đó là thời gian 4 giờ 30 và để đó là dành cầu kèo để chốt số cho anh em trên Zalo diễn đàn cầu kín thì uh, anh em đó là mang tính chất tham khảo trên diễn đàn công khai nhé và thật sự anh em đó là thua tha xa bừa loạn số không biết đánh số gì thì anh em liên hệ ngay Zalo phía sau của chúng tôi có ở trên màn hình nhé để kết nối lại chúng tôi đưa cho anh em những đường cầu chuẩn chỉnh nhất tỷ lệ ăn cao dành tặng đến cho anh em lọc lá sau giờ đấy thời buổi anh em thua tha xa bừa loạn số thì anh em thật sự rất là bí bách phải không ạ chúng ta không có tiền để chơi đấy bốn liếng chúng ta đã hết rồi và tất cả đã cống hiến cho chủ lô chủ đề thì mong tất cả anh em hãy um, tham khảo kỹ lưỡng những đường cầu kèo và chuẩn chỉnh nhất để anh em vào tiền lấy tiền chủ lô nhé và cái đường cầu này thì tôi um, lấy cho anh em một ngày 26 anh em ạ đường cầu chạy cho anh em ngày 26 <coughs> ngày 26 này Ngày 26 tháng 11 năm 2021 thì cầu chạy cho anh em gửi giải 3.1 Xin lỗi anh em giải 3.2 nhé Đường cầu giải 3.2 chúng ta có cho anh em <clears throat> Đó là ở cái hàng vạn con số 4 Ghép lại cho anh em à, ở đường cầu giải 7 Giải cuối cùng cho anh em nhé Giải 7 và chấm 4 cho anh em thì tôi sẽ lấy hàng đơn vị con số 0 Đấy Ghép lại để tìm ra cho anh em cặp xong tủ lô tô để đánh cho ngày mai Đấy, Vị trí ngày mai nhá thì vị trí cầu kèo song thủ đô chúng ta có cặp 0440 đúng chưa 04 và 40 nhá để đánh cho ngày uh, kế tiếp thì ngày đó là ngày 27 thì anh em nhận được cái đường cầu đó là con uh, à, <clears throat> 40 đúng chưa đường cầu 40 song thủ và tiếp tục dựa theo cái đường cầu như vậy thì anh em có hai ghép 8 nổ cho anh em cặp 28 và 82 đúng chưa 2882 thì ở ngày 28 ở ngày 28 thì anh em nhận lại đường cầu con số 82 nhá và tiếp tục ở cái đường cầu 7 um, ghép 9 đúng chưa 7 ghép 9 thì anh em có một cái cặp đó là 79 và 97 có cặp 7997 để đánh tiếp theo đúng chưa đó là vị trí cầu ngày 29 vị trí cầu ngày 29 để anh em nhận lại ngày hôm nay đó là cho anh em con 97 đó và câu lại báo cho anh em vị trí đó là cầu kèo ngày mai chúng ta có không ghép số ba nổ cho anh em một cái cặp song thủ lô tô đó là 03 và 30 đúng chưa cặp song thủ 0330 này thì anh em cảm thấy kết thì anh em vào nhá không kết tuyệt đối không nên vào đấy song thủ lô tô sẽ bắt cho anh em <clears throat> đó là 03 và 30 nhá đường cầu 0330 sẽ bắt xong tụ lô tô cho tất cả anh em 030 đó và con độc thủ lô tô muốn gửi riêng cho tất cả anh em ở cái đường cầu ngày mai vị trí đường cầu độc thủ sẽ chốt cho tất cả anh em một cái đường cầu đó là con 813 nhé con 83 đó là độc thủ lô tô. Và trước khi đi vào phân tích cầu đề chúng ta cùng nhau đó là thống kê qua đó là sổ số truyền thống giải đặc biệt. Thì ngày hôm nay xuất hiện con 87. Đấy, theo cái bạc nhớ thì anh em chơi ở cái đường cầu bạc nhớ cho anh em như sau. Đường cầu bạc nhớ thì anh em thấy vị trí cầu xuất hiện cho anh em nhá. Vị trí cầu xuất hiện cho tất cả anh em thì chúng ta có ở cái đường cầu à, ba tay đúng chưa chúng ta có 090 646 và 696 đấy và hạ cho anh em một cái dàn như sau ngày mai anh em có một cái dàn đề nhá sau cái bộ đề 23 nộ cho anh em rồi chúng ta không thể bỏ lỡ được con 696 này 69 và 96 đây tôi uh, chỉnh cửa chữ nó nhỏ đi xíu 696 nhá và 464 tiếp tục cho anh em ở cái đường cầu này thì anh em không thể bỏ qua được cái bộ đề 14 chúng ta có 141 191 anh em chú ý cho mình nhá chúng ta nên ngày mai nếu con 191 không nổ cho anh em thì anh em có thể nuôi cho mình nhá có thể nuôi trong vòng đó là 3 ngày 191 646 chúng ta hạ rồi và 696 có rồi đấy ở cái bộ đề đó là bộ đề 14 và kết cho anh em một cái bộ đề tiếp theo thì bộ đề 24 chúng ta sẽ ép vị ra con 292 đúng chưa và cuối cùng đó là con 797 797 và con 747 nhá đấy hạ cuối cùng cho anh em một cái bộ đề nữa không thể bỏ qua được cái bộ đề 03 đúng chưa tất cả anh em theo cái cầu bạc nhớ chúng ta có 030 nhá và 080 tiếp tục có cho anh em đó là 535 và 585 535 585 đấy và chúng ta có tất cả bao nhiêu con số đề anh em chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 con số đề tất cả. Và chạm đề ngày mai bắt cho anh em ở <coughs> ừ, cái chạm đề nhá. Chạm đề bắt cho anh em ở chạm 2 này. Chạm 2 và cái chạm 1. Đó, gửi âm lên toàn để tất cả anh em. Kết trùng màu thì anh em bảo tiền. Được chưa và những anh em đó là thật thử đó là thua tha xa bởi loạn số liên hệ ngay Zalo trên màn hình đây phí sau giờ quay cho tất cả anh em hứa hẹn sẽ đưa cho anh em những đường cầu đẳng cấp nhất ở trên Zalo cầu kiếm chuẩn chỉnh đó là 99,9% anh em nhé vị trí cầu ngày mai quá là dễ cho tất cả anh em thì mong anh em đó là đừng để mình thua tha xa bờ loạn số quá để chúng ta nợ nần tiền mất tật mang phang vào những con số không có cầu kèo không dựa vào những cái gì để chúng ta chơi Đấy, chơi lô chơi đề chúng ta phải biết cách vào tiền hợp lý và chơi làm sao để chiến thắng chủ lô chủ đề đúng chưa tất cả anh em rồi cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc đầm ấm và an yên bên gia đình và người thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại